Ok hello anh em Tôi đã quay trở lại rồi đây anh em ơi <laughs> Rất vui vì được gặp lại anh em trong những clip về auto chat Trên kênh Game Today Mấy ngày vừa qua tôi không ra được clip thì chắc cũng có nhiều anh em hỏng Lý do tại làm sao mà tôi mấy ngày hôm nay tôi không ra được clip Thì uh, cũng xin chia sẻ với anh em là uh, Cũng là một cái tin khá là vui để làm có cái sự chuẩn bị Để cho cái giải auto chat sắp tới thì mấy ngày qua tôi có sự chuẩn bị uh, với ờ, bên nhà phát hành The Rodo Đấy Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị anh em ạ Để cho một cái giải đấu và để livestream Một trong những cái đấy nó là cái phần Nó gọi là thiết kế về hình ảnh Design Cho cái overlay Đấy để mấy hôm nữa là sẽ có logo giải đấu này Rồi có những cái uh, nó sẽ được trình chiếu ở trên cái giải uh, giải AutoChat ấy nó sẽ có ở trong cái buổi trực tiếp của tôi thì uh, nó sẽ cần những cái sự chuẩn bị với tôi và bên uh, thiết kế ở bên uh, à, Drodo Đấy, để làm ra được uh, những cái design về mặt hình ảnh trong cái giải đấu thì tôi mất mất mấy ngày tôi làm việc với họ thực ra làm việc nó còn rất nhiều các vấn đề khác nó liên quan đến uh, việc uh, phát sóng trực tiếp của một số streamer ở trên trên trên uh, kênh ấy là phải có sự chuẩn bị Đấy, có rất nhiều công đoạn anh em ạ Chứ không đơn giản là bật lên rồi livestream ngồi nói chuyện đâu Nó có nhiều thứ nó phải hậu kỳ ở đằng sau Để à, mong muốn được có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất Đấy, để à, đem lại cái chất lượng trong cái buổi phát sóng trực tiếp Giải đấu một cách tốt nhất dành cho anh em Thực ra đối với cái à, một cái giải đấu auto chat ấy Nếu mà cái bọn Dodo này nó có không mời tôi tham gia hợp tác cộng tác với cả nó trong cái việc là phát trực tiếp thì tôi vẫn làm thôi anh em ạ tôi vẫn làm tuy nhiên là có một cái vấn đề lăn tăn mà từ trước đến nay tôi vẫn luôn đề cao cảnh giác đấy chính là cái vấn đề về mặt bản quyền thế nên là để được phát sóng được cái cái cái giải đấu này là tôi đã phải làm việc rất nhiều với cả cái bên Drodo mà cái đại diện của họ trực tiếp làm việc với tôi ấy. À, tôi cũng phải làm việc với những cái cam kết và những cái giấy tờ để đảm bảo cái quyền lợi và cái sự an toàn cho kênh nha anh em nhá. Đấy, cho trước cái này anh em thấy là nếu mà cái giải ờ, mình tự ờ, làm giải thì thoải mái thôi, mình tự làm giải mình tự livestream nhưng mà đây khác giải của người khác. Nó liên quan rất nhiều đến cái việc bản quyền. Bình thường mà gọi là êm ấm thì không sao. Đấy, nhưng mà đến khi mà có chuyện một cái thì là ừ, có thể là bị lật mặt bất cứ lúc nào. Đấy, cái câu chuyện muôn thuở rồi. Thế nên là tự làm tự ăn thì vẫn là ok nhất Còn nếu mà để đi mà gọi là làm cho người khác ấy Thì nó có rất nhiều vấn đề xảy ra anh em ạ Đấy, kinh nghiệm xương máu rồi anh em ạ <laughs> Đấy, tôi cũng chỉ muốn nói thế thôi Chia sẻ anh em một chút thế thôi Còn uh, về cái việc là đem lại cho anh em một cái giải đấu chất lượng cao Với những cái phân tích chuyên sâu về mặt chuyên môn Và có thể truyền tải hết được những cái cảm xúc Có được ở trong một cái giải đấu auto chat đỉnh cao thì đấy là cái tôn chỉ mà ưu tiên hàng đầu của tôi Phục vụ anh em tốt nhất có thể anh em nhá Thực ra thì cũng tinh vi tinh tướng một chút <laughs> Đấy là cái kênh của tôi ấy Nó cũng góp phần cho cái nền auto chat của Việt Nam ấy Đấy, nó nâng cao cái trình độ rồi nó nâng cao dân trí của người chơi lên ở tại Việt Nam lên rất nhiều. Anh em cứ cứ để ý mà xem nhá. Trình độ của player Việt Nam ấy nó là đỉnh nhất đấy ở trong cái bộ môn này này. Anh em vào game anh em thấy ngay Anh em gặp anh em Việt Nam là anh em thấy hoảng luôn Trong khi gặp mấy thằng Tây thằng Tàu thì cũng bình thường thôi nhờ <laughs> Không sợ lắm Nhưng mà cứ gặp Việt Nam là cũng hơi hoảng đấy Đấy như tôi đã nói rồi kể cả bản thân tôi tôi gặp Việt Nam ấy vào trận cứ gặp 8 ông Việt Nam thì thôi <laughs> Cứ ngồi ngay ngắn thôi Ngồi ngay ngắn tập trung cao độ thôi 100% công lực tung ra Chứ còn không dám chơi linh tinh Đấy anh em cứ để ý mấy cái content của tôi mà xem anh em cứ để ý content thì anh em thấy ở trên kênh này nó có rất nhiều ờ, những cái content nó mang tính chất nó là giải trí theo kiểu là các các, các cái bộ độc dị lạ ấy. Đấy, thế thì mấy cái bộ đấy thì bình thường nếu mà gặp mấy thằng Tây, thằng Tàu thì chơi thì rất là bay nhá Nhưng mà đến khi gặp anh em Việt Nam thì thôi lại phải meta này phải chơi cẩn thận chơi theo meta thôi chứ không không dám là chơi đâu kiểu gọi là biểu diễn <laughs> vì nghệ thuật thì cũng chỉ vì nghệ thuật được với bọn tây thôi anh em ạ chứ còn gặp mấy ông việt nam thì bánh kinh rồi đầu clip như thường lệ xin được cảm ơn anh em Nguyễn Khánh Duy, anh em Ngô Thanh Sang và anh em Nguyễn Hoàng Thái Sơn đã donate cho tôi. Cảm ơn anh em đã ủng hộ. Ngoài ra xin được cảm ơn anh em Sơn, anh em Mạnh Thiên Trần đã đăng ký gói hội viên mới trên kênh. Và cùng với đó là các anh em Huỳnh Hậu Anh em Phát Võ anh em Phạm Dương, anh em Kunilu, anh em Nguyễn Tuấn Trọng, anh em Hiếu Thiếu Muối, anh em Thỏ Pinh, anh em Ngọc Long Phan và anh em Tú Ngô đã tiếp tục gia hạn hội viên trên kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và đặc biệt, cuối cùng tôi xin được cảm ơn anh em Quang Trần. Anh em Quang Trần là anh em thứ hai đặt mốc người ủng hộ đăng ký hội viên được một năm trên kênh. Rất là cảm ơn anh em Quang Trần đã đồng hành với kênh Game Today trong một năm vừa qua À không, đấy là một năm hội viên thôi <laughs> Chứ còn anh em Quang Trần là uh, cũng phải gắn bó với kênh được 3 năm rồi Rất là cảm ơn anh em Quang Trần Và anh em Quang Trần uh, nhân cái dịp kỷ niệm một năm đăng ký hội viên Thì anh em Quang Trần cũng có order Tôi làm một cái bộ mà liên quan đến uh, con mèo Đấy thì uh, nói thật là trong ngày hôm nay tôi chưa có thể thực hiện được cái uh, cái yêu cầu order của anh em Quang Trần Tuy nhiên là tôi sẽ hẹn anh em vào cái dịp cuối tuần nhé anh em nhé Sẽ có một cái sự bùng nổ Một siêu phẩm liên quan đến con mèo chăng <laughs> Chắc là anh em cũng sẽ thấy thích thú đấy Tôi nghĩ là những cái gì mà chơi với cả con mèo đều rất hay Đấy, theo tôi là đánh giá là như thế Rồi, còn hôm nay trong cái clip này Nội dung của ngày hôm nay Chúng ta sẽ đến với một cái order của một anh em khác uh, Chính là anh em Nguyễn Duy Khánh Anh em nhé anh em Nguyễn Duy Khánh có yêu cầu chơi bộ siêu đẻ đấy đây là, là cái yêu cầu mà cách đây nó phải nói là đến hơn một tuần rồi nhưng mà tôi vẫn chưa có trả bài cho anh em Nên hôm nay tôi sẽ trả bài cho anh em Nguyễn Duy Khánh trước đã Đấy, còn rất nhiều các anh em khác yêu cầu Mà anh em chưa được tôi đáp ứng Đấy, chưa được tôi làm thì anh em cứ đợi nha anh em nhá Anh em cứ chờ đợi Đấy, xong rồi sẽ đến lượt anh em <laughs> Sức người có hạn anh em nhá Cứ phải bình tĩnh Bình tĩnh thôi rồi sẽ đến rồi sẽ đến lượt nha anh em nhá Cứ bình tĩnh Rồi hôm nay sẽ là chơi bộ siêu đẻ Nên là chúng ta sẽ kết hợp với cả ấn cây này Đấy rồi uh, kết hợp với sói này Kết hợp với sâu Đó Chúng ta có thể kết hợp với cả bit Cũng ok được chưa Rồi kẹp mèo ví dụ như là hôm nay chơi Giống như là cái clip siêu phẩm hôm trước ấy Anh em nhớ không là kẹp thêm con mèo vào xong rồi cho hai con cây đẻ đấy chơi như thế nha anh em nhá nó gọi là siêu đẻ mắc binh luôn cho hai con cây vào kẹp mèo vào hai con cây ba sao kẹp con mèo nha anh em nhá chơi như thế thì nó sẽ rất là nhanh đấy tốc độ trận đấu nó sẽ đẩy rất cao rồi nhưng mà đầu game thì bây giờ hiện tại là tôi vẫn chưa ra ăn cây nên là tôi sẽ mua những cái con uh, mech để tôi roll ra nha anh em nhá. Đây rồi, ra gấu rồi này, hay quá. <laughs> Marine clan for dinner? Oh, please, no more seafood. Cho con gấu vào thay con sói ra. Chúng ta lấy mấy cái con mech đầu game để nó ra cái free roll anh em ạ. Nó ra cái free roll. Ok. Ui, round này thua không nhỉ? Tôi đã rất là cẩn thận Tôi ghép cái chén thánh đầu game rồi Lấy lợi thế nhưng mà Rau này có... À được được được được, được. Giết đồn cây của nó là ăn Hay quá Rồi thế là vẫn giữ chuối Mày thế May mà cái con cây nó đứng trước mặt cái con con con con gấu đấy. Thế là con gấu nó đam to nó đấm chết. Bây giờ tôi đang có 4 bit ở đây rồi này. Nhưng mà cây chưa lên được hai sao. Cây ờ, lên được hai sao cho 4 bit vào là cực kỳ uy tín luôn Đấy, thôi được rồi, rau quái đi từ từ đã anh em ạ Rau sau chúng ta sẽ lại roll tiếp Rau này kiếm sách được này Ok Quyển sách là có giá 2 tiền sách nó có giá hai tiền nên là chúng ta kiếm sách là chúng ta có coi như là hai trận thắng rồi rất là ngon rất là ok luôn còn nói một chút về cái giải đấu ấy giải đấu sắp tới thì ở trong tuần này anh em nhá cụ thể là vào uh, xem nào Mới xem lịch nó là vào ngày 16 nha anh em nhá 16 tháng 7 Đấy vào 16 tháng 7 giờ thì cụ thể tôi sẽ báo trong những cái clip tiếp theo là là là là, là chúng ta sẽ bắt đầu cái giải đấu auto chat Đấy, anh em nhớ anh em ấn vào cái chuông thông báo trên kênh ấy Bao giờ mà có giải đấu, có thông báo cái là anh em vào anh em xem luôn nhá Đấy, tôi sẽ có up những cái ờ, thông báo ở trên tóc cộng đồng Đấy, còn cái ờ, ở trên fanpage và ở trên trong nhóm ấy, auto chat của của Game Today Nhóm siêu cấp vô địch ấy, thì bây giờ thì thực ra tôi đang bị ban anh em ạ Đấy, anh em biết là tại sao mà cái ờ, cái cái nhóm đấy nó lại đang hoạt động rất ít không? là bởi vì bây giờ tôi hiện tại tôi đang bị ban Đấy, ở trên youtube thì tôi vẫn đang hoạt động rất tốt tôi rất rất là là, là, là hoạt động lăng lổ nhưng mà ở trên facebook ấy là không có hoạt động được bởi vì là tôi không có comment hay tôi không có chat được ở trên đấy chỉ trừ khi là anh em nhắn tin vào fanpage thôi thì, thì tôi trả lời anh em được ở trên ờ, ở ở trong inbox thôi đấy còn ở trên uh, game today ấy ở trên cái fanpage của nó ấy là nếu mà đăng lên là không đăng được đây rồi, hai con mèo này. Đấy nhưng mà bỏ hai con mèo vào thì cho hai con gì? Cho hai con gì ra? Bây giờ toàn mạnh rồi anh em ạ. Bây giờ bỏ hai con sâu vào, hai con mèo, đúng không? Thành cặp như này. Đấy, chơi hai bit rồi. Cũng được. đấy thế là cái lý do mà mà tôi bị ban thì anh em nhiều anh em hỏi thì tôi phải nói thật với anh em là đấy tôi cũng chia sẻ với anh em rồi là tôi có mấy trang cơ chứ tôi không phải có có một cái kênh youtube tôi có mấy kênh youtube cơ đấy là nhiều cái kênh khác là có những nhiều cái vấn đề nó liên quan đến một vài cái nguyên tắc cộng đồng <laughs> thế là uh, bị ban thôi <clears throat> đấy nhưng mà không sao không không không có vấn đề anh em đấy ban rồi lại được gỡ ban mà có vấn đề đâu nhưng mà nói để anh em biết là thông tin bây giờ là cập nhật là chỉ có ở trên YouTube thôi nhá anh em nhá. Đấy còn ở những cái kênh khác thì nếu mà có một ông Tuấn Cơm khác đặt một cái thông báo ở trên Facebook thì chắc chắn nó là Tuấn Cơm ở một cái à, vũ trụ song song. <laughs> Nhá anh em nhá. Đấy, thế là anh em cứ ấn vào cái chuông hoặc là anh em để ý vào cái thông báo ấy. Ở trên trên trên uh, tab cộng đồng ở trên YouTube Đấy còn lịch thì nó là vào hôm thứ bảy tuần này nhá anh em nhá 16 tháng 7 Giờ thì nó sẽ là vào buổi tối Nhưng mà tôi cũng chưa rõ là Nó là 7 giờ tối hay là là, là, là 8 giờ tối Hay là 9 giờ tối Thì cái đấy thì uh, để để tôi liên liên hệ lại nha anh em nhá Tôi liên hệ lại với cả bên uh, tổ chức giải Xem là như nào Đấy còn cái giải này thì chắc chắn là sẽ có stream Có stream Và cái gì nữa nhỉ À đúng rồi Cũng xin thông báo với anh em là ờ, Nó sẽ có phần thưởng cho người xem nhá anh em nhá Phần thưởng này thì được tài trợ bởi uh, nhà phát hành The Dodo uh, Nó sẽ làm một cái uh, phần thưởng nhỏ thôi Một cái phần thưởng nhỏ trị giá ấy, nó là đổ trong game Dành cho viewer Còn tôi cũng chưa rõ là như nào thì mấy hôm nữa mới biết được Tôi nhớ nó là một cái hòm và xoay ra được đồ Tặng cho các anh em Viewer may mắn hình như là mỗi một buổi stream là được đâu đó khoảng 20 hòm thì phải 20 hòm đồ dành cho 20 người Đấy tôi cũng không biết là 20 hòm đồ dành cho 20 người Hay là 20 hòm đồ dành cho một người Thì tôi cũng không rõ Nhưng mà nói chung là tôi thấy thì cái phần thưởng này nó cũng hơi nhỏ Giá nhưng mà nhà phát hành người ta đầu tư hơn một chút nữa Người ta tăng giá trị nhiều lên Giá trị phần thưởng của giải đấu rồi giá trị phần thưởng cho người xem thì cái phần thưởng mà xem được stream thì tôi nghĩ là nó cũng chỉ gọi là động viên cho các anh em xem thôi chứ còn thực ra thì nó cũng không đáng bao nhiêu. À, tôi thì tôi thích như được cái đợt trước là tôi toàn quyền tôi quyết định. Đợt trước tôi toàn quyền quyết định thì tôi ờ, tôi có dồn tất cả vào thành một giải đó. Tức là 20 hòm đấy tôi cho vào một người nhận giải đó, Nhận quà như thế nó mới đã anh em nhỏ. Chứ còn 20 người mà chỉ nhận mỗi người được một hòm Thì nhận thế nó ch chưa sướng lắm <laughs> Chưa sướng lắm <clears throat> Và hy vọng là từ bây giờ đến cuối tuần ờ, Có thể đàm phán lại cái vụ đấy trao giải như thế Còn hòm thì đấy mỗi buổi livestream là 20 hòm từ bây giờ đến hết giải tôi nghĩ là cũng phải khoảng 15 đến 20 buổi livestream Tính ra là cũng nhiều phết đấy chứ Mỗi buổi 20 hòm mà chục buổi là 200 hòm rồi 400 hòm cơ à nếu mà 20 buổi là 400 hòm Cũng căng ấy chứ Nhà anh em nhở Nhưng mà tôi chỉ ngại mỗi cái vấn đề là Thực ra nếu mà trao cho nhiều người ấy, thì tôi, tôi mệt hơn thôi Bởi vì là mình ngồi mình phải thống kê Trao giải thì nó phải có địa chỉ ID các thứ ấy, anh em Đấy Có ID uh, ờ, nhân vật trong game Thì lại mất thời gian ngồi thống kê Thay vào đấy là một người thì khỏi phải thống kê Có xin một cái ID thôi xong rồi là cho hết hay quá nhờ Gấu hai sao rồi này Chính vì thế là tôi cũng lười Tôi cũng muốn là chỉ dồn cho một người thôi Cái số quà đấy thôi Ok Rồi Up lên 8 thôi Ở đây chúng ta có cái bờ linh này Nhưng mà ghép bờ linh không Không tôi nghĩ là ghép cái cây này Anh em ạ Đằng nào tí nữa cũng sẽ ờ, dồn đồ cho con chó sói ấy Lết game ấy Chơi siêu đẻ lúc đầu là Chúng ta sẽ cho cây sau đó là sẽ dồn cho chó sói Cái tầm round 15 này tôi nghĩ là hai con mèo một sao thôi Nó vẫn đang gánh đấy anh em ạ Vẫn gánh được Rồi thôi chúng ta sẽ Đợi 50 tiền thôi Xong roll thôi Chuỗi này kệ rồi Mất thì thôi Mất thì mất thôi anh em nhá <clears throat> Kệ đó Tầm này mất cũng chả sao Chủ yếu là phải giữ tiền để roll được 8 Giờ thiếu con sói nữa đúng không? À không, con sói có rồi Con cáo, thiếu con cáo Giờ thêm con cáo nữa là đủ bộ bit Mèo bây giờ tầm này gánh lắm Đam chính vẫn đang ở con mèo đấy anh em ạ Anh em nhìn ở cái cột thống kê kìa Mèo bây giờ đam là đang gây ra 2.000 đam 2.900 luôn Gấu sắp lên được được 3 sao rồi này Gấu lên được 3 sao mà, mà chó sói vẫn chưa ra được con thứ hai Khả năng chuyện này chưa chắc đã đánh được con sói 3 sao đâu Sói 3 sao đến round 17 rồi vẫn một con Cái này thì khó đấy Chuyện này có mết à Chơi bit thì hơi sợ mết Mết nhiều quá anh em ơi Chuyện này có tới 4 thằng chơi mết 4 thằng chơi kiểu mết human đấy nhá Đây thằng này cũng chơi bit này chết rồi ui đi luôn à đi luôn <laughs> cười vãi đài <laughs> ôm 50 tiền đi ạ dã ma thật sự gấu cáo không có bán này đi nhở cho square vào cho Squire vào luôn round này Thôi anh em ạ Không cần make nữa đâu Giờ giữ chuỗi thôi Cho Squire vào counter Đấy counter vào mết này Đốt mana nó này Không cho nó bắn trưởng này Đấy Hay không Wow Ui giờ vẫn giữ chuỗi này Ui được đấy nhở được đấy Rồi Ui dùi ra cáo rồi anh em ơi đủ bộ bít rồi Thế là lên 9 luôn hả Không roll tiếp Roll tiếp anh em ơi Chưa hai square này Như nào đây Ok Vẫn chưa gặp thằng có chuối ấy, anh em ạ Gặp thằng có chuối ăn được không đấy hai square vào là counter được rồi ba con square Đây rồi Hay quá Chưa biết thì mình ra được, được gấu rồi kìa Ăn được không Square đúng rồi Hay quá Hay quá Hay quá Được được anh em ơi Ui rồi ui Cắt được chuối cộng 10 luôn ạ Được quá nhở Ui rồi bây giờ mới ra cây ạ à. sói bây giờ mới ra được hai con Hay quá làm quả chuối được đấy nhở Đó Tốn 3 sao anh em ơi Gấu Ra gấu đi Thôi đéo ra rồi anh em ơi Dừng lại thôi Tạm tạm tạm tạm tạm Chơi ở 8 anh em nhá Không lên 9 đâu hai con Squire để đấy chơi tạm thôi tí bán đi mà Có cặp Squire cho vào tận dụng si vét tận, tận dụng với cả cặp mèo nữa Counter với thằng chơi mết Chuyện là nhiều thằng chơi mết mà mèo lên hai sói sáu bit luôn anh em ạ thôi cho sáu bit vào luôn được chưa tạm thời cứ để hai con square vào đã cho này nhiều mét từ từ đã Mỗi con cầm một cái đi Ghép sau anh em ạ Cái cái, cái ngọc giảm hồi chiêu để sau Khi nào mà tôi form được đủ đội hình ờ, rồi, ghép Bây giờ cứ để hai con square mỗi con cầm một viên đi Cho tung trưởng nhanh Ui rồi nhìn kìa Cái bọn Glacier đéo đúng phát nào luôn Ui chuyện này ờ, trông đẩy dã man thế nhở Anh em nhìn kìa 19 máu là vừa rồi vãi đái thật cứ nhẹ nhàng mỗi round tầm hai chục máu thôi ui rồi ôi cây lên được ba rồi thế này thì đẩy cho lát nhà đối thủ luôn thừa một con à từ từ đã bỏ bớt bít đi đã để chính ra nhá nếu mà mình để 6 bit ấy Chúng ta để 6 bit chưa chắc đã đẩy nhiều bằng là để 4 bit đâu Bởi vì để 6 bit ấy nó stack dam ấy Nó dồn chết đối thủ nhanh quá Đấy Chưa kịp đẻ thì đối thủ đã chết mất rồi Bây giờ cứ để để để 4 bit thôi Cho nó đẻ cho nhiều thời gian Nó câu kéo thời gian Nó đấm nhiều Anh em ạ Đấy, nó cứ đấm nhiều là nó sẽ đẻ ra nhiều Anh em thấy không? Đúng không? Nó cứ câu được nhiều thời gian thì nó sẽ đẻ nhiều quá hợp lý từ nhá roll tiếp nào bỏ con cây ra đã nguyên trứng này trứng này không phải để đập cho square đâu square tí nữa bỏ mà đập cho con uh, gấu luôn ok Tí nữa tôi kiếm thêm con gấu lửa anh em ạ Kiếm thêm con gấu lửa Tạm thời là là là, là, là, là gấu uh, ờ, 3 sao xong rồi tí nữa kiếm thêm con gấu 3 sao nữa. Chơi kẹp hai cây hai gấu 3 sao được không? Ui tâm chưa cái trận đấu này nó đẩy khủng khiếp không này anh em này. Trời ơi. chả man. Ui mẹ ơi 24 máu ạ. Quay đái thật sự. rồi Bây giờ sẽ roll thêm một con gấu lửa và một con cây lửa anh em nhá Chuyện này đúng kiểu siêu đẻ luôn đấy Tôi nhớ là từ cái round mười mấy đến bây giờ là tôi toàn mỗi round tôi để khoảng 20 máu thôi Round thấp nhất là 19 máu Gặp thằng Warrior này mới gọi là là đẻ nhiều này Kẹp hai Squire vào đẻ liên tục luôn này Ui con Squire này cũng gọi đệ anh em ạ Gọi đệ nó còn trừ giáp cơ Được không Căng luôn anh em ơi Hai sâu rồi à? Bây giờ kẹp mèo vào luôn nhỉ Bỏ Squire đi kẹp hai sâu vào đúng không Cho mèo vào Đấy sáu bit ở level 9 Rồi Ổn áp anh em ạ Bây giờ chỉ có roll ở level 9 thôi Kiếm thêm con gấu với cả con cây nữa thôi trong lúc đấy là kiếm được cái con sâu 3 sao nữa là xong Đội hình khó chịu <laughs> Trông cái đội hình này ờ, đối thủ chắc khóc luôn Mẹ ơi Tôi nhìn tôi còn đã thấy còn thấy đau đau đau đau thay cho đối thủ rồi Lấy còn lấy toàn ngọc sẩm hồi chiêu mới gọi là cay Sợ thật Giờ kiếm cái bờ linh nữa là ngon này rồi Chỉ roll ra những cái con đang có trên bàn cờ thôi anh em nhá Lancer thì cũng bỏ rồi, Đấy rồi, hay quá Lại ra con gấu nữa này ba con gấu nữa thôi anh em ạ Chỉ còn ba con gấu nữa thôi là để một phát ra là hai con gấu À ba con gấu ba sao luôn Vừa vào trận là ba con gấu ba sao nó đẻ ra ba con gấu nữa Kinh khủng khiếp luôn ấy không biết là mắc của cái bộ này là được bao nhiêu Đẩy được bao nhiêu đam đây Chắc đẩy đối thủ kỷ lục Cho một con số kỷ lục đi 30 máu được không? Một round được không? Có bao giờ như thế không nhỉ? Thôi Gron ở 9 anh em nhá Lên 10 thì chỉ kẹp thêm một con mèo 3 sao nữa thôi Hoặc là, kẹp thêm ví dụ con gấu chẳng Gấu lên 3 sao thì lên 10 Quá căng anh em ạ Ui rồi ôi Chồng đẩy 27 máu rồi Gần 30 máu rồi anh em ơi Đây này có bờ linh rồi đây này đây. Thôi thì cứ bờ linh đi còn gì nữa Chân trừ gì nữa đâu Cuốn tiếp nào Gấu Mèo à Cây tiếp này Ui giời, được quá nhở Hai con cây nữa hai con cây nữa, ba con gấu nữa thôi Ôi, <laughs> trông đã thấy đau đối thủ rồi anh em ơi Thằng nào bây giờ gặp tôi chắc Bây giờ chỉ mấy cái thằng 23 máu với 10, 18 máu kia thì uh, hy vọng là cầu là không gặp tôi thôi Chứ còn gặp tôi thì chắc đi luôn như gì đó, Làm sao mà sống nổi Kể cả là gấu, gấu mết như các thứ Nhìn thì kinh đấy sáu mét gấu gấu mét hai sao đấy nhưng mà làm sao mà clear được đống này ui rồi anh em nhìn kìa cũng căng đấy cũng căng đấy nhưng mà đẻ nhiều lắm nghe nói là là là mét counter và bít à càng đấy <laughs> trong mét chả thấy clear được luôn vì nó đẻ quá nhiều anh em ạ 6 mét không clear nổi luôn cái đống bít này anh em biết thế nào à? Đấy rồi, còn một con cây nữa thôi Có khi lên 10 luôn nhỉ Ra cây lên 10 luôn không Thực ra là tôi cũng muốn là luôn cả cả con sâu lên 3 sao nữa Đấy mà tôi thấy tình hình là đối thủ có vẻ đang ngắc ngoải lắm rồi 30 round kết thúc trận đấu à anh em <laughs> Như này chắc 30 round kết thúc trận đấu mất anh em ạ à. Tôi nghi lắm một trận đấu siêu đẻ này thì kết thúc trận đấu nó sẽ rất sớm thôi này ra 9 mét luôn này 9 mét có rớt rồi này anh em này vẫn đéo ăn được luôn ăn nổi không đéo ăn nổi nói cho nhanh anh em nhìn cả trời ơi có rớt rồi có cả gấu gấu gấu mết phải ra đi ngậm ngùi top 3 lên level 10 kẹp 9 mét rồi đấy chứng tỏ là cái bọn đẻ này bây giờ nó chả sợ mết đâu cứ phun muốn để vào Để ác thật rồi, cho sói lên 3 sao rồi Nhưng mà chưa anh em nhá, chưa dồn đồ cho sói Từ từ đã Sói thì cứ phải có quả trứng thì mới dồn đồ Bây giờ cứ để con Whisperseer này nó đẻ kinh hơn anh em ạ Con con chó sói nó chỉ đẻ được hai con thôi mà Nhưng mà con cây này thì khác nhá Con cây này thì nó đẻ rất nhiều đấy nhá Đẻ đệ con cây rất nhiều luôn cây còn một con nữa thôi gấu còn hai con mèo còn ba con sâu còn ba con ok hai sáu máu có khi đi luôn đấy chứ nhưng mà chính ra không, cũng không đi đâu bọn bếp này thì nó nó clear được cũng ra rớt rồi này gọi là anh em thấy không ui rồi vẫn đéo clear được cơ sợ thật sự anh em ạ Đấy, may đối thủ còn 10 máu để sống đến round 31 đấy <laughs> Nhưng mà tôi nghĩ là round 31 thì... À, vẫn chưa đi Round 32 mới gặp hai thằng đấy anh em ạ Rồi Xong rồi đấy Bây giờ nói chung là đối thủ chỉ sống đến round 32 thôi nhá anh em nhá Không hơn được đâu Bởi vì round sau là hai bọn nó gặp nhau và tôi gặp cái bóng Đấy, round sau là ờ, theo tính toán của tôi là tôi sẽ gặp bóng của một thằng Còn hai thằng kia nó sẽ gặp nhau Thế thì phải rao sau đấy là tôi sẽ gặp cả hai thằng Vậy là round 32 là tôi đẩy phát là cả hai thằng đi luôn đấy Thế nên là Thế nên là thôi Chắc là là, là, là, là chúng ta xả tiền ở round sau thôi Chứ còn cũng không không sống được lâu đâu cho này đúng 100% máu đến hết game luôn anh em ạ Cái bọn kia 9m đéo làm gì được luôn luôn Thật là thế luôn ui rồi không có trứng anh em ơi thôi thế thì thôi đồ dồn cho Gitpersia thôi vậy sói này không có trứng thì phế thôi rồi cho xin con gấu nào Rồi nốt con gấu cuối đi Từ từ đấy anh em Rau này chưa chưa chết được đâu Bọn nó rau sau mới chết cơ Rau này chưa gặp được Rau này là hai bọn nó gặp nhau Tôi gặp bóng thôi Cứ bình tĩnh cái bộ này anh em thấy tôi không kẹp Marine vào Nhưng mà tôi đẩy cho cái bọn mết nó đi như thế Căng không? Không có một chút Marine nào luôn Bình thường kẹp hai Marine vào Đây còn không thèm kẹp Marine Mà vẫn đẩy thắng được cái bọn 9 mét ạ Dã man thật sự luôn đấy Anh em nhìn này Đéo clear được luôn anh em thấy con gấu mết không? Lướt lướt lướt Ui rồi ui 30 máu Đúng thật luôn Thôi hết tiền kiếm con gấu rồi anh em ơi Rao này gặp cả hai thằng Ui trứng làm cái gì Tao cần con gấu À đây thôi Ui rồi anh em ơi thôi lên 10 luôn Lên 10 luôn anh em ơi Xong rồi đấy Lên 10 luôn Ơ kìa Bán lốt con này đi Lên 10 luôn Rồi hay Đấy anh em ơi Quả quyết định là xem bao nhiêu mẫu anh em nhá phải đài thật <laughs> Chồng Tôi dự đoán là ít nhất là 35 máu Ít nhất là 35 máu anh em ạ Quả lại đẩy một phát hai thằng đi luôn này Gặp cả hai thằng luôn Này thì mết Mết với chúng tôi Ui rồi anh em nhìn kìa Đéo chết được luôn Ui rồi 51 máu <laughs> Ôi, Anh em ơi cái quả vừa rồi 51 máu anh em ơi Vãi đài Một thằng đẩy 31 máu Một thằng đẩy 51 máu anh em ạ Nhức hết cả lách Ôi cái đội hình phải nói là là, là gây ức chế kinh khủng luôn cho đối thủ luôn <laughs> May mà lúc đấy là bọn nó chết rồi đấy Chứ còn nó rơi vào tầm khoảng đang trăm máu ấy Mà bị đẩy 51 máu thì chắc quả đấy chắc là nó phải đập bàn phí mất anh em ạ Dã dạ man thật sự luôn Cái đội hình siêu đẻ <laughs> Rồi cảm ơn anh em rất nhiều Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi nếu còn thời gian và yêu thích cái bộ siêu đẻ này thì anh em cũng có thể chọn hai cái clip ở màn hình kết thúc nó hiện lên anh em nhé Nó là những cái clip về bộ siêu đẻ mà tôi làm và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký gói hội viên của kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link